phê bình đúng phê bình trúng ý kiến xác đáng thì tôi nghĩ rằng tất cả các cấp quỹ đều phải lắng nghe ông bà nói rồi nói phải củ cải cũng phải nghe cho nên muốn là nói đúng nói trúng nói xác đáng thì đội ngũ mình phải nâng cao trình độ lên